Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn Chúng ta đã quay trở lại chương trình Youtube do Thế Sơn Toyota thực hiện Rồi chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng bàn về chiếc SUV cỡ lớn Đó là chiếc Toyota Land Prado 2019 Chiếc xe này đang được cháy hàng tại thời điểm hiện tại Vâng, chiếc SUV 7 chỗ cỡ lớn vốn chưa phải là lựa chọn yêu thích của nhiều phần đông người tiêu dùng Việt Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như kích thước lớn, không thích hợp với đường xá nhỏ hẹp mặt bằng giá cao và sự cạnh tranh từ các mẫu xe sang. Vì vậy, hầu hết các hãng xe phổ thông đều bỏ ngỏ phân khúc này, ngoại trừ Toyota. Và chính sự e rè đó đã vô tình giúp chiếc Lambrado dễ dàng chinh phục khách hàng trong nước. Phiên bản nâng cấp vừa được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm ngoái với thay đổi chính ở đầu xe và đuôi xe. Cụm đèn chiếu sáng vuông vức và vút dài sang hai bên Xe sử dụng đèn LED cho cả đèn pha và đèn cốt. Về đèn hậu giữ nguyên về thiết kế. Nét thay đổi khác đến từ à, bộ vành đốc 6 chấu kép, kích thước là 18 inch. Và nếu như quý vị đang yêu thích dòng xe này thì các chi phí của chiếc xe quý vị cũng nên biết. Và quý vị đang có ý định mua xe trả góp thì video này sẽ hướng dẫn quý vị các thủ tục trả góp, lãi suất ngân hàng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 Vậy tổng chi phí khách hàng cần trả trước là 752 triệu đồng. Đây là chi phí tạm tính. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp 0911 554455 để Thế Sơn tư vấn. Và bây giờ, quý vị hãy theo dõi bảng tạm tính chi phí, tiền gốc, lãi hàng tháng cũng như hồ sơ giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị mua xe.